Chào tất cả anh em đã quay trở lại với công ty của chúng tôi Tiếp tục clip ngày hôm nay Tôi sẽ giới thiệu đến cho tất cả anh em Về cái môn chơi sóc đĩa bịp Khi anh em đi chơi Anh em sẽ phải luận duy nhất Đó chính là cái chiếc bát tàng hình không tang này vào trong cuộc chơi Là anh em có thể chiến thắng được 100% Khi mà anh em có thể đưa bát được vào trong cái sòng trong sới Qua mắt dễ dàng được bạc già này, bạc cáo này Hay tất cả các sòng sới bạc Bất kể là như thế nào Đấy, bạc già bạc cáo bạc lớn bạc trẻ anh em chỉ việc đấy, luồn bát vào là qua mặt tất cả bởi vì bát ở hiện đại chúng tôi đã phát triển được với mẫu bát rất là tốt cái bát này thì khi mà anh em đi chơi đấy, thường là người ta vào trong sòng sới người ta sẽ thử qua rất là nhiều đấy, những cái quy trình thì anh em mới có thể đưa bát được vào trong chơi ví dụ là khi người ta đi chơi này người ta sẽ đấy, soi đèn flash thứ nhất là về đít bát ấy, xem có trong không và soi về phần uh, mặt bát này đấy, xem ờ, bát của chúng ta có trong không thì người ta mới cho luồn vào trong cuộc chơi đây đó anh em nhé và thứ hai là người ta sẽ thử nam châm thử nam châm vòng quanh hoặc là thử trước mặt cũng như là ờ, người ta sẽ ngâm hay là luộc bát ấy, ờ, trong cái nước có thể lên đến 100 độ C nước nóng 100 độ C và bát của công ty chúng tôi vẫn có thể sử dụng được bình thường khi ấy, mời anh em đã ấy, vượt qua tất cả những cái thử thách tại sòng sới đấy, vẫn có thể sử dụng bình thường bôi phấn rôm này bôi mực lên mặt bát không hề đấy, gây bát có thể mù mắt hay là như thế nào anh em vẫn có thể sử dụng bình thường như những mẫu bát anh em hay chơi và bát thì cải tiến với cái chất lượng hình ảnh của bát rất là nét đấy, tôi sẽ thử úp cho anh em có thể thấy được cái chất lượng hình ảnh rất là nét luôn anh em nhìn nhá đó và khi đấy, mà anh em đi chơi một cái bộ sản phẩm của cái bát này sẽ bao gồm đó chính là một bát này một màn hình à, soi này và một bộ dây sạc Đấy, sạc bây giờ sẽ là sạc từ không phải sạc chân kim như thời xưa anh em sẽ phải sạc chân kim và có thể là nếu mà muốn cải tiến hơn thì anh em có thể xem trực tiếp trên cái chiếc điện thoại di động của anh em hay sử dụng bình thường tất cả trên các dòng máy Samsung, Oppo, iPhone và tất cả các dòng máy khác anh em đều có thể vẫn sử dụng bình thường Đấy, đối với thì mẫu bát tại ấy, à, cửa hàng của chúng tôi thì à, để thử qua cho anh em để anh em có thể biết rằng bát của chúng tôi có thể chống chịu được như thế nào mà khi mà anh em đi chơi và lưu ý rằng là tôi sẽ đặt tất cả trên mẫu bát tại cái lôi anh em chơi à, chơi mẫu bát gì thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại tôi đặt ở góc màn hình để anh em có thể tham khảo được biết được cái dòng nào là anh em lên lựa chọn để anh em luồn vào trong cuộc chơi và anh em đi chơi sẽ không để bị người ta có thể phát hiện ra được với cả cả khi phát hiện hay là khi đang chơi vô tình người ta đập vỡ cái đít bát của anh em hay đập vỡ bát thì nó sẽ vỡ ở thành và vỡ ở phần giữa bát còn riêng về các cái phần bo mạch chủ của chúng tôi đã cấu tạo lên cái phần ờ, đi bát chúng tôi đã đóng đặt một keo ấy hình màu màu trắng ấy, giống với cái đi bát để khi người ta đập người ta sẽ không bao giờ lộ đấy, thì bây giờ cái ờ, bát này thì ờ, anh em có thể sử dụng cái độ pin rất là lâu có thể lên được tới trong phạm vi là từ hai tiếng rưỡi đến 3 tiếng đối với cái bát tàng hình mới nhất trong 2020 này hãy thử cho anh em này chỉ việc duy nhất là luồn bát vào trong cuộc chơi là anh em mới được chơi được bát này của tôi hết pin này tôi lấy bát khác nhá bát hết pin bát chúng tôi à, rất nhiều nhiều mẫu bát khi anh em mua hàng đều có tem bảo hành tại cơ sở nhà chúng tôi hết đây tem bảo hành này anh em về anh em thử thoải mái luôn nhá cứ sóc dòng này, lên này sắp đôi này anh em này mở sắp đôi này, anh em nhá mở này đây anh em này sắp đôi này sóc mắt nhìn trực tiếp 100% trăm khẳng định là chiến thắng được em nhé ba đen này tôi mở ba đen này đây ba đèn nhanh em nhé còn khi mà anh em đi chơi này đấy bây giờ hiện tại là cái bệ của anh em này bệ rất là cải tiến sạc này ví dụ đang đèn xanh anh em chỉ việc đặt sạc lên này nó sẽ hiện đấy, chuyển sang à, đèn đỏ là đang sạc đây anh em nhá tôi sẽ đặt đặt cái bát này cho anh em xem xem này đấy này đấy nó hiện à, đèn đỏ là bát của chúng ta đang sạc pin anh em nhé rồi cái đèn đỏ này khi nào mà bát đầy thì anh em chỉ việc đấy. tự động nó sẽ kêu và nó sẽ ngắt pin khiến cho cái à, pin ở trong bát của anh em nó sẽ không bị uh, chai pin đi Đấy, tiếp tục là tôi thử cho anh em vài tiếng nữa này ba đen anh em nhá ba đen này Đấy, tôi lấy ờ, một mẫu bát nào khỏe pin nhất để tôi phục vụ cho anh em ba đen anh em nhá tiếp tục này tôi sóc cho anh em này ba đen tiếp này anh em này mở ba đen này ba đèn nhá Đấy, cứ sóc xong bác sẽ tự động mở trong vòng 2 đến 3 giây rồi mắt bác sẽ tự động đóng vào Đấy, ba trắng này anh em này nhìn này ba trắng nhá ba trắng phải đánh sập luôn mặt vị sóc đĩa luôn anh em nhá ba đen này anh em này ba đen này bẹt lẻ này Đấy, những cầu dài thế này anh em rất là dễ lui Đấy, bắt được kẻ bạc rào cáo anh em đều phải bắt vừa hết vào một cái ờ, gói gọn anh em chơi tiếp tục là ba đen này cái cầu này rất là dài anh em nhá tiếp tục tôi sắp tiếp này sắp đôi này anh em này mở luôn sắp đôi nhá sắp đôi này Đấy, bác đánh pin rất là trâu kẻ khi mà anh em đi chơi anh sóc vài trăm tiếng bát vẫn có thể hoạt động được bình thường đối với à, cái bát của tại công ty chúng tôi ba trắng này mở ba trắng này anh em này Đấy, chính là mẫu bát tàng hình để phục vụ cho anh em Đấy, đi chơi và muốn chiến thắng được anh em muốn chơi sóc đĩa bịp và thường thì là anh em đi chơi là anh em sẽ chỉ cần đưa bát vào và một người ở ngoài sẽ cầm cái màn hình và người ta sẽ xem ở trên cái màn hình này để biết được trong bát trong đĩa về cái mặt vị gì rồi người ta sẽ báo đến cho anh em đây là bốn bốn trắng này người thì người ta sẽ báo về đấy trên người anh em sẽ có một cục rung rồi người ta sẽ bấm đầu mút khiển là rung một ví dụ rung một là lẻ rung hai là chẵn tùy theo anh em tự phím với nhau đấy chính là cái bộ sản phẩm mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em một bát này một màn hình này và một bộ sạc đấy. sạc thì là sạc từ và lưu với anh em rằng là cái sản phẩm này chỉ có duy nhất tại độc quyền công ty của chúng tôi nếu mà anh em cần hãy mua hàng đặt sản phẩm về và anh em sử dụng thì anh em liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại hotline tôi đã đặt ở trên góc màn hình và cơ sở nhà tôi thì cơ sở có hai cơ sở cơ sở một là bến xe miền hà nội cơ sở hai là bến xe miền đông sài gòn đây là cái bảng đấy, phiếu bảo hành khi mà anh em mua hàng tại công ty chúng tôi đấy, tất cả mọi người đều có một cái phiếu bảo hành để cho đấy, cái sự tin tưởng đấy, tôi với công ty của chúng tôi bảo hành thì bảo hành rất là dài hạn đối với tất cả những sản phẩm Đấy, còn uh, ngày hôm nay uh, giới thiệu đến cho anh em như thế anh em cần mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho tôi hoặc là qua cửa hàng tôi uh, test hàng thực tế cầm bát đĩa đến đặt uh, theo mẫu bát của anh em lựa chọn như thế nào chơi như thế nào chỉ việc cầm đến tại cửa hàng chúng tôi uh, video này tôi xin tạm dừng tại đây cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và xem video của tôi hôm nay uh, trực tiếp tôi sẽ cho anh em có thể trải nghiệm qua được cái ống ờ, cảm ứng truyền và tôi sẽ bật cái chế độ rút gọn nhịp rung chỉ còn rung hai bốn sáu tám ba mười thì cái bảng vị dung thì tôi sẽ để trên cái ờ, clip anh em nhìn anh em sẽ đánh theo cái bảng vị dung của tôi là được nhé và tôi sẽ sóc này quân vị sẽ là quân vị không tăng tôi bấm nó sẽ đòi theo một cái đầu ờ, mốt bấm này tứ đen anh em nhé <clears throat> mở tứ đen này tứ đen anh em nhé Rồi bát đĩa là bát đĩa xanh chín này bốn nhịp dùng là ba trắng này tôi mở bát này ba trắng tiếp tục nhé tứ trắng này mở bát luôn này tứ trắng anh em nhé Xin chào tất cả anh em ba miền Bắc Trung Nam ngày hôm nay công ty của tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái ờ, đồ chơi cực kỳ là mới về cái môn chơi sóc đĩa bịp ờ, như clip anh em đã vừa xem qua có thể biết được rằng là khi mà tôi sóc xanh chín với bát và đĩa là xanh chín 100% tôi chỉ cần duy nhất là luồn cái mẫu quân vị không tang nam châm từ không hút và soi đèn xóa lát không có gì và trong chơi Đấy, có thể dễ dàng qua mắt tất cả các sòng các sới bạc hay là qua mắt bạc già cáo một cách rất là đơn giản và dễ dàng với cái máy cảm ứng ống truyền thì với một cái bộ máy cảm ứng ống truyền này nó bao gồm những gì đây chính là cái bộ máy cảm ứng giống ống truyền là khi em đi chơi anh em sẽ đúc ở trong người đây là chính là cái máy ống này anh em sẽ đúc trong người nhá còn đây là một cái ờ, phần đấy, điều khiển trực tiếp ống của chúng ta một là cái hình thức nhịp rung cái cục rung nó sẽ báo rung trực tiếp cho anh em đấy, chạm vào da thịt để anh em biết được nhịp rung nó sẽ có hai hình thức rung hình thức dung thứ nhất là chỉ dung hai bốn sáu tám 10 đối với cái công tắc mà khi anh em đạt xuống đây chính là cái công tắc anh em điều chỉnh cái chế độ chơi chế độ chơi ở phía bên dưới là dung hai bốn sáu tám 10 còn chế độ chơi ở bên trên sẽ dùng là 4 nhịp này 6 nhịp này 10 nhịp này 13 nhịp này và 16 nhịp đấy, đó đó chính là đối với cái, cái phần chúng ta gạt lên trên còn trên này chính là cái công tắc bật mở còn máy của nó sẽ sử dụng trực tiếp bằng pin con thỏ khi anh em chơi pin là anh em có thể thay pin chơi và đây nó sẽ điều khiển ra một cái đoạn dây rất là dài để anh em có thể lối đến những lời mà anh em có thể dễ dàng bấm cái điều khiển mốt để máy nó sẽ đo cho anh em với mẫu bát quân vị khi mà bát chúng ta úp vào trong quân vị nó sẽ đo cho anh em là biết được trong bát về thẳng trực tiếp mặt vị gì để anh em có thể đánh được chơi được và chiến thắng được anh em nhé đây chính là một bộ sản phẩm nó bao gồm một cái mẫu quân vị không tang anh em luồn vào trong cuộc chơi thì à, vừa rồi anh em có thể thấy tôi đã sóc thử qua vài tiếng bạc anh em biết được cái độ chuẩn xác của máy rất là chuẩn luôn sóc tiếng nào là chuẩn xác tiếng đấy thì ngay bây giờ Đấy, tôi sẽ cho anh em có thể biết được cách chơi của nó như thế nào và khoảng cách chơi của cái ống cảm ứng tròi này như thế nào mà khi anh em vào trong cuộc chơi và lưu ý khẳng định với anh em là quân vị sẽ là không cao 100% khi mà anh em đi chơi cái bảng nội dung thì tôi sẽ để trên này anh em đánh và nhìn theo clip mà anh em có thể chơi được cách chơi rất là dễ dàng đơn giản ống thì đeo trong người nguyên tắc chơi là anh em phải úp bát vào đầu tiên này tôi sẽ lật tất cả các mặt vị cho anh em biết được cái mẫu mẫu mã quân vị của nó sẽ dùng như nào đối với tứ trắng sẽ dùng từ một nhịp dài đến hai nhịp dài chỉ dung duy nhất là từ 1 đến 2 nhịp thôi anh em nhé tôi sẽ bấm điều khiển mốt này cục dung lập tức dung nhịp đầu tiên dài nghỉ một lúc dung thêm một nhịp nữa Đấy, nhịp dung rất là dài luôn đối với à, cái mặt vị từ trắng anh em nhá tiếp theo là ba trắng ba trắng này sẽ sẽ dung từ 3 đến 4 nhịp dung tôi bấm này tất cả những ờ, cái mẫu đồ chơi nhà chúng tôi đối với dòng ờ, đánh ống cảm ứng luồn quân bị không đang thì anh em có thể đánh trực tiếp vào mặt vị ống thì nhà tôi có rất là nhiều những loại ống anh em có thể đến trực tiếp cơ sở tôi để tham khảo Đấy, ba trắng sẽ dùng từ 3 đến 4 nhịp sấp đôi sẽ dùng trong khoảng từ 5 đến 6 nhịp anh em nhé sáu nhịp dung anh em nhé đối với mặt vị ba đen ba đen thì nó sẽ rung trong khoảng nhịp rung là từ 7 đến 8 nhịp rung đối với cái mặt vị ba đen anh em nhé bảy nhịp rung anh em nhé đối với ờ, cái đồ chơi cảm ứng thì anh em lên lưu ý với tôi một cái điều rằng là khi mà em đánh thì anh em phải đạt đạt đúng cái khoảng cách cho tôi từ trong khoảng từ máy đến bát đĩa của chúng ta là bắt buộc phải trong khoảng từ 70 đến 80 phân thì máy nó mới có thể đo đúng được khoảng cách đo đúng được về mẫu mặt quân vị biết được à, để trong bát trong đĩa của anh em là biết về mặt vị gì để hỗ trợ cho anh em có cái khả năng chiến thắng là lên đến 95 phần trăm anh em nhé. còn riêng về mặt tứ đen nó sẽ nhảy nhanh và nên rung lên nhịp thứ 9 thứ 10 và ngay bây giờ thì tôi sẽ ấy, à, sóc thử cho anh em qua vài ba tiếng bạc nữa từ 2 đến 3 tiếng bởi vì cái đoạn clip này nó không được ấy, à, thời lượng video không được nhiều để tôi có thử thì có thể thử cho anh em nhiều tiếng bạc hơn thì tôi sẽ sóc thử cho anh em vài tiếng bạc thôi anh em nhé sóc xanh chín này và tôi sẽ bấm đầu mút khiển dung rồi máy nó sẽ đo báo dung cho anh em biết sắp đôi anh em nhé mở này sắp đôi anh em này tiếp tục tôi sắp tiếp này đánh theo nhịp rung này tôi mở bát này mở anh em này Đấy, rất là chuẩn luôn kỷ niệm thêm cho em tiếng nữa này mở này sấp đôi này anh em này 5 nhịp rung anh em nhá Đấy, máy đánh rất là ok và tôi muốn gửi đến cho tất cả anh em đang đi chơi về cái môn chơi sóc đĩa một cái lưu ý rằng là khi mà anh em đi chơi hiện tại bây giờ là rất là nhiều những cái cơ sở không uy tín người ta bán những cái mặt hàng lừa đảo ví dụ như là không cần luồn bát đĩa và quân vị vào trong cuộc chơi mà người ta vẫn có thể biết được trong bát trong đĩa về mặt vị gì là cái điều đó là không bao giờ có chuyện xảy ra được anh em nhé bởi vì khi anh em đi mua xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với ờ, kênh youtube của chúng tôi thì hôm nay tôi sẽ tư vấn đến cho anh em một cái mẫu đồ chơi mới về cái môn chơi sóc đĩa bịp anh em chỉ cần luồn duy nhất một mẫu đồ chơi vào là anh em có thể dễ dàng đi chơi và anh em nắm chọn được thì quyền ấy, khả năng phần trăm thắng trong cuộc chơi thì mẫu sản phẩm đó là một ấy, ờ, cái mẫu bát thì anh em sẽ phải luồn vào trong cuộc chơi còn đĩa và quân vị thì là xanh chín hoàn toàn thì cái bát này thì anh em đã từng cái bịp thì anh em đã từng biết qua về cái mẫu bát tàng hình rồi bát tàng hình thì anh em đi chơi đấy, có thể soi đèn thoải mái sẽ hoàn toàn nó có thể đấy, không tan tích gì ở trong đấy, cái phần đít bát soi đèn sẽ hoàn toàn xuyên qua đây anh em nhé và nhìn thì nó có thể nhìn được tất cả trên những cái loại mẫu mã quân vị đấy, quân vị nào em có thể nhìn được quân màu hay là quân không màu đều có thể nhìn được hết quân thuốc quân bài quân tú quân đóm đấy, có thể nhìn được hết và bây giờ thì nó sẽ cải tiến hơn là anh em sẽ không cần đấy, sạc pin bằng cách anh em phải châm kim vào cái đít của nó nữa và bây giờ à, nó sẽ là những cái bệ từ anh em chỉ việc duy nhất là anh em đặt lên đây anh em đặt lên trước bát là lập tức cái bát của anh em sẽ tự động đấy, sạc kim chứ không phải như trước kia là anh em sẽ phải đấy, sạc bằng những cái lỗ chân kim cắm lên phần ờ, đít của bát anh em nhé cái bát này thì anh em có thể thoải mái như là ngâm nước này anh em khò lửa này Đấy, thoải mái ngâm nước qua khò lửa qua thì bát nó vẫn có thể hoạt động được bình thường và cái độ pin của cái bát này nó sẽ lên đến cho anh em Đấy, trong vòng từ tầm 4 ờ, tiếng rưỡi đến 5 tiếng khi anh em chơi bát chơi bát thì một cái bộ sản phẩm của nó bao gồm sẽ là một sạc này Đấy, và một bát này cộng theo một cái màn hình đi kèm một cái màn hình đi kèm để anh em có thể soi được Đấy, biết trong bát là mặt gì mặt gì và một cái bộ dung phím để anh em để phím cho nhau còn à, tôi sẽ giới thiệu qua riêng cho anh em là muốn chơi ở những cái ở những cái nơi mà ví dụ như là khoảng cách của anh em từ bát đến cái người nhìn thì nó trong vòng à, ba bốn ba mươi bốn mươi mét thì anh em hãy sử dụng cho tôi đó chính là những mẫu màn dây Đấy, những mẫu màn này là màn dây nó sẽ có những cái cột sóng và bắt được cực kỳ là xa thử cho anh em này đó và màn này cũng rất là nét anh em nhé anh em úp xuống này có thể nhìn được này đây anh em nhé sấp đôi này đó nhìn rất là rõ nét Đấy, đây thử sóc cho anh em toàn này ba đèn này anh em này ba đèn này anh em nhé đó tôi mở trực tiếp ba đèn này anh em này đó cái quân vị và đĩa thì em sẽ không phải luồn vào cuộc chơi thì những ở những cái nơi mà người ta đã từng biết qua về cái đồ này rồi thì người ta sẽ bôi mực người ta sẽ bôi mực lên phần mặt bát thì anh em nên lưu ý cho tôi rằng bôi thì vẫn có thể bôi thoải mái nhưng mà nó sẽ có cái phần gọi là mắt bát ở cái phần đáy lên là anh em sẽ phải tô làm sao để cho nó tránh một cái chấm li ti như ví dụ như là cái hạt bụi thôi ở trên cái phần à, đáy của bát anh em nhé mắt thường thì rất là khó được còn khi anh em rất là khó nhìn khi anh em mua hàng thì tôi sẽ à, chỉ chi tiết cho anh em về một cái mẫu bát như thế nào về cái công suất của nó sẽ mang đến cho anh em là như thế nào để có thể đánh được và cái loại hiện đại hơn thì, thì là anh em có thể đấy, à, tích được pin tùy tiếng đấy, à, anh em nào muốn đánh thì anh em sẽ mở mắt bát còn anh em nào không muốn đánh thì anh em không mở anh em ví dụ này khi người ta sóc này bình thường này thì cái bát tự động nó sẽ mở mắt ra đây em này chụp cho anh em này bát tự động nó sẽ mở bát ra còn cái bát riêng những mẫu bát này thì bắt buộc là anh em sẽ phải cần thêm một bộ điều khiển bấm cái này lập tức là mắt bát sẽ lên đây em nhá khi tôi bấm đây anh em thấy chưa ba đen này Đấy, bấm thì bát nó mới mở mắt còn không bấm thì bát nó sẽ không mở mắt còn cái hình thức tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu tiếp đến cho anh em đây là anh em có thể ấy dùng thêm một bộ phụ kiện và không cần đến cái màn hình này nữa không cần đến màn hình đó chính là cái mẫu bát wifi cái mẫu bát wifi thì đây là cái điện thoại android iphone của anh em đấy, nó bạn điện thoại cảm ứng để nó có thể nhìn trực tiếp trên cái màn hình điện thoại cho anh em với một cái phụ kiện tiếp theo đây đó chính là cái phụ kiện cục wifi cục wifi này nó sẽ có công tắc và nó cũng sẽ dùng bằng cái pin sạc pin sạc như sạc điện thoại bình thường được ngụy trang trên chiếc điện thoại anh em nhé đây em này khi tôi bật lên thì đèn nó sẽ nháy và cùng wifi này anh em sẽ đúc vào trong người của anh em nhé và cái hình thức của nó kết nối sẽ ra sao thì kết nối thì anh em chỉ việc duy nhất là đấy, đầu tiên là tải cho tôi ứng dụng tên là iCamera về máy của chúng ta đã và tiếp tục là vào cài đặt này wifi này. Và kết nối với wifi của nó chúng tôi sẽ để mật khẩu riêng chỉ anh em nào mua hàng tôi chỉ tôi sẽ cung cấp cái mật khẩu đó cho anh em bởi vì mỗi máy nó sẽ có một mật khẩu riêng để bảo mật cho anh em trong cuộc chơi không thể mẫu bát nào không thể màn hình nào có thể bắt được cái mẫu bát wifi này anh em nhé đây này. khi tôi úp bát vào này anh em nhìn thấy rõ chưa ba đèn rất là rõ luôn tôi sóc này Đấy. ba trắng này anh em này đèn quân này ba trắng nhé đây anh em nhé đó kể cả bất loại kể loại quân vị ai cũng đều phải thấy được hết tứ đen này anh em này đó tứ đen này anh em nhá mở luôn tứ đen này có kể cả bát khiển thì anh em cũng có thể kết nối được bát khiển thì anh em sẽ phải bấm khiển thì mắt mới mở này anh em nhá Đấy. khi anh em sóc này bác sẽ không bao giờ mở mắt trừ khi là anh em bấm khiển bấm khiển là ba đèn này em này ba đèn nhá mở ba đèn này đó thì bây giờ tôi thử này cho anh em sóc qua vài ba tiếng này để xem cái độ ấy, sâu của cái pin này pin thì kể cả anh em ấy, vài chục cái video tôi quay qua cũng không thể nào mà hết được cái pin bát này bởi vì cái bát này pin của nó rất là trâu được cải tiến theo những cái chip mặt siêu nhỏ ở bên trong bát khi anh em đập bát vỡ bình thường à, người ta mở những cái tiếng bát anh em có thể đập vỡ như bình thường rất là khó có thể phát hiện ra được anh em nhé đấy, tôi lưu đấy là cái lưu ý đầu tiên muốn gửi đến cho anh em là khi anh em đập bát bình thường xong này ba trắng này anh em này đấy, rất là lép nhá ba trắng này mở này ba trắng sắp đôi mở luôn sắp đôi này này đấy, đánh bát thì khả năng đấy, cứu chữa của anh em được là một trăm phần trăm bởi vì sao bát à, thường là anh em là mắt nhìn một thì bao giờ nó cũng là cái độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối không bao giờ có sự sai lệch được trừ khi những tiếng nào nó trồng quân trồng vị anh em không nhìn được thì anh em nên bỏ qua thôi Đấy, riêng về những anh em nào đến quen thì kể cả chồng quân chồng vị nó sẽ có những cái cách nhìn giống nhau từ trắng này à, tiếp tục này họ vẫn là tứ trắng này em này Đấy, rất là đơn giản thôi bát chỉ cần duy nhất là luồn bát vào cho tôi còn bộ sản phẩm thì chúng tôi đã tặng kèm cho anh em rồi đó anh em nhé đấy thì còn uh, riêng về những anh em nào muốn đặt những bộ bát riêng như là bát nhựa bát sứ bát sành hay là tất cả những mẫu bát nào có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua cái số điện thoại hotline tôi đã đặt trên góc màn hình và tôi sẽ tư vấn mọi cái đồ chơi đến cho anh em cảm ơn tất cả anh em đã xem video của tôi chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh youtube của mình thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái ống dung cảm ứng l 6 ống dung cảm ứng l 6 này là cái giải pháp cuối cùng cho anh em đi chơi của một chơi sóc đĩa bịp một bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm đây đó chính là một cái máy ống cảm ứng và một Đấy, cái đầu mút khiển để anh em bấm rồi máy sẽ rung trực tiếp và đi chơi thì anh em sẽ không cần bát đĩa chỉ cần nguồn duy nhất cho tôi đó chính là mẫu quân cảm ứng vào trong cuộc chơi thì cái video này tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi chi tiết làm sao để đạt được hiệu quả cao khi anh em đánh cảm ứng anh em nhé thì đầu tiên là vào trong cuộc chơi là anh em sẽ phải đo được cái khoảng cách cố định giữa ống tới quân vị trong tầm từ 80 phân đến 1 mét thì ông mới có thể báo chuẩn được đấy lên đến một trăm phần trăm và khẳng định luôn với anh em là có những tiếng kết hoàn hảo với cái đồ này quân vị thì quân vị nam châm thử không hút soi đèn phỏ lát không có gì anh em nhé bóc ra cũng không hề phát hiện ra tăng tích gì ở bên trong còn đối cảm ứng thì anh em sẽ đúc trong người với hình thức là dựng ống lên hoặc là kẹp ở ống đầu chân đấy nơi nào chỉ cần cao hơn quân vị là anh em có thể chơi được đầu tiên này anh em sẽ bật công tắc lên và bắt buộc là hình thức là treo dựng ống này là điều thứ nhất này đây em nhé đó thứ hai là khi em chơi thì bắt buộc là phải đo được cái khoảng cách của nó chuẩn xác trước tiên đầu tiên là tôi sẽ đo khoảng cách cho em trước này khi để mặt sắt đôi làm chuẩn để em khảo vị đo vị đo liếu một cái bảng vị dung của nó thì tôi sẽ nói qua là tứ tử trắng sẽ là một đến hai nhịp dung ba trắng là 3 đến 4 nhịp rung sấp đôi là 5 đến 6 nhịp rung ba đen là 7 đến 8 nhịp rung còn tứ đen là 9 đến 10 nhịp rung anh em nhé. <clears throat> và để khảo vị một cách an toàn thì đặt mặt vị sấp đôi nếu anh, anh em để gần vào với khoảng cách từ ống đến khuôn vị nó thể rung lên nhịp thứ bảy thứ 8 là anh em đã sang với cực luôn trải nghiệm này lên đến 10 nhịp về mặt sấp đôi là sai hoàn toàn khi anh em để xa hơn này sáu nhịp rung này còn khi anh em để xa hơn nữa thì máy nó sẽ báo là bị thiếu nhịp rung ví dụ như là năm sáu thì nó sẽ báo đến ba bốn này đặt xa quá này chỉ báo được bốn nhịp rung tiếp theo này tôi để khi mà tôi đã để đặt đúng khoảng cách này tôi bấm lại cho anh em này sáu nhịp rung siêu chuẩn anh em nhé thế bây giờ này thử để tiếp theo là mặt tứ tử trắng này anh em này tứ tử trắng nó sẽ rung như nào một nhịp dài ngắt nhịp một lúc rung thêm một nhịp nữa đó anh em nhé tiếp theo là mặt ba trắng sẽ dùng từ 3 đến 4 nhịp đó anh em nhé tiếp theo là ba đen sẽ dùng từ 7 đến 8 nhịp đến nhịp thứ 9 và 10 máy sẽ ngắt đó đó chính là cái cách để anh em khảo được quân vị từ ống đến bát đĩa bắt buộc ống phải cao hơn quân bát đĩa phải úp vào và khoảng cách phải chuẩn xác từ 80 phân đến 1 mét anh em nhé khi em đã chuẩn khoảng cách rồi anh em có thể đánh được những cái tiếng bạc siêu chuẩn cực kỳ mang lại cái lợi ích cho anh em thì bây giờ thì thử cho anh em sóc qua vài tiếng anh em nhé ba nhịp rung này mở luôn ba trắng này anh em này ba trắng chưa đó mở này dung này sẽ cổ nhịp ba trắng nhé mở này đó ba trắng chuẩn xác luôn đây anh em nhá tiếp tục này tứ tử trắng anh em nhé dùng rất là dài mở này. tứ tử trắng anh em nhé đó đánh thẳng vào được mặt vị của nó luôn Đấy, và ngoài ra có những dòng như là ống 1, ống 4 thời xưa thì em cũng có thể lựa chọn để đánh được dung vẫn là chuẩn xác Đấy, dung 50 với 50 điểm dung nó sẽ nhiều nhịp dung hơn so với cái ống giờ 6 này còn khi mà anh em lựa chọn thì anh em nên chọn dòng cao cấp nhất bây giờ đó chính là cái ống cảm ứng L6 chỉ dung duy nhất là 2, 4, 6, 8 và 10 nhịp dung vân đó chính là cái cách để tôi hướng dẫn cho anh em khi anh em vào cuộc chơi làm sao để anh em có thể đấy biết được khoảng cách của nó thế nào là chuẩn xác còn khi anh em không sóc cái thì cũng có thể ok rằng người ta đặt bát đĩa xa hơn với vị trí khi anh em đã đo thì anh em có thể ngồi gần hơn một tí còn cách thứ hai là khi người ta đặt bát gần hơn với chúng ta thì anh em sẽ lên làm ngồi xa hơn một tí đấy là cứ chuẩn với khoảng cách từ 80 phân đến 1 mét khi anh em đã đánh quen thì anh em sử dụng đồ này không muốn sử dụng đến những mẫu đồ nào khác bởi vì đây là một trong những cái biện pháp hiệu quả tốt nhất với cái môn chơi sóc đĩa bịp anh em nhá đem tất cả vào sòng vào sới bạc già bạc cáo bóc quân vị ra hay là làm bất kể những hình thức gì không bao giờ phát hiện ra được bởi vì đây một trong những mẫu quân vị cảm ứng à, đẳng cấp nhất anh em nhá sắp đôi này sáu nhịp rung anh em nhá ba ba mươi chuông bốn mươi chuông đó, chỉ trong ba cái làm điểm dùng này anh em này đấy, à, nghe rất là rõ ràng biết anh em nghe và anh em đánh được cùng tôi đấy, à, để anh em biết được cái độ hiệu quả độ chuẩn xác của cái ông cảm ứng L6 này và vâng, cách bảo quản rất là đơn giản thôi máy chơi xong thì chỉ việc tắt công tắc và sạc pin còn cái đầu mút khiển này có thể dùng được cái độ pin rất là lâu và chúng tôi có thể bảo hành cái sản phẩm lên tới một năm anh em nhá còn riêng về quân vị anh em có thể đánh đi đánh lại được nhiều trận bằng cách bảo quản là anh em có thể để tránh ánh nắng mặt trời để bảo quản được cái quân vị của anh em tốt hơn lên là tránh ánh mắt ánh nắng mặt trời anh em nhé khỏi quân vị nó sẽ bị hao mòn khoảng cách đánh nó sẽ gần hơn và vừa rồi tôi giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái ống cảm ống L6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 và cái bộ môn đánh sóc đĩa bịp đó chính là cái điện à, cái bát tàng hình wifi và bát tàng hình không tang không chân sạc anh em ạ thì ngày xưa là anh em bà sạc bằng đế kim bây giờ thế là sạc bằng bệ à, anh em đi chơi em chỉ đặt sạc cái lên là nó sạc và cái bát tàng hình wifi không tang không chân sạc đó là như thế nào thì hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là anh em có thể đánh được trực tiếp trên điện thoại di động của mình điện thoại smartphone anh em đang sử dụng anh em có thể cài phần mềm wifi anh em tôi xin lỗi là cài phần mềm bát tàng hình để anh em có thể thay thế được cái màn soi nếu như anh em đi chơi những cái địa hình đồi núi hoặc là anh em đánh nhà nghỉ khách sạn không thể được là đưa được một người nữa vào để mà người ta xoay màn sau đó người ta bấm phím cho mình thì anh em trực tiếp anh em đứng ở đấy anh em cũng thể đánh được luôn là anh em xem trực tiếp trên điện thoại di động của mình luôn anh em nhá thì những cái mẫu bát tàng hình wifi này thì nó đều là cái bát anh em nó vẫn là những cái bát tàng hình bình thường anh em nhá xoay vẫn hoàn toàn không tang ngâm nước khò lửa thoải mái anh em ạ đi chơi cái hàng này nó là tinh vi nhất anh em ạ à. thì nhà mình nhận đặt mọi cái mẫu mã bát theo yêu cầu ví dụ như anh em chơi bát long phương bát hoa hải dương ấy bát trắng bát nhựa bát phíp hoặc là bất kể cái địa phương của anh em chơi cái hình thức bát nào chỉ cần alo hoặc là zalo số điện thoại dưới góc màn hình sẽ được làm theo yêu cầu thì cái hàng này xoay hoàn toàn không tang anh em nhé xoay là hoàn toàn không tang bao test anh em thời thợ đến nhà kiểm tra ngoài những cái mẫu bát này còn rất nhiều mẫu bát này đấy bát hải dương này xoay hoàn toàn vô tang anh em nhá xoay không có dấu hiệu của mạch điện tử rất là ok anh em đánh cái đồ này là yên tâm nhất đấy đi chơi cái hàng này là ok nhất rồi anh em ạ kể cả đây đây là bát long phương trắng này đấy phôi bát như thế nào phôi bát như thế nào cũng đều là không tang hết anh em nhá phôi bát nào anh em mang bát đến là mình sẽ làm cho anh em kể những cái bát cổ ngày xưa cũng là đều không ta <coughs> đây, bát nhựa này đây là những cái bát nhựa này đây những cái bát nào mình xoay sau đó mình sẽ thử luôn cho anh em hoàn toàn không tang này bát bt này đấy hoàn toàn không tang anh em nhé không có dấu hiệu của mạch điện tử xoay hô tang hoàn toàn ngày xưa là xoay không phải qua được bởi vì là bát trôn thì sau đây mình xin thử cho anh em đây này cái phần mềm wifi là anh em ờ, chỉ cần kết nối với bát đây tôi mình sẽ kết nối với bát bằng điện thoại của mình sau đó mình xoay trực tiếp điện thoại của mình luôn anh em nhé đây mình kết nối xong mình sử dụng luôn anh em xem Rồi. Thì cái màn hình điện thoại của mình nó sẽ thay thế cái màn xoay này. Đấy, mình bật cả hai cái lên hoặc là anh em có thể đánh trên ờ, cái màn 1280 ờ, này này. Đấy, mình lấy bất kỳ một cái bát nào này đây sáng trưng anh em ạ đây nhìn thấy kết quả này giống nhau anh em nhìn này Đấy. anh em nhìn này rất là nét anh em ạ sang đổi sang màn điện thoại của mình nó to rõ nét hơn anh em sóc thì là nhìn thấy một một luôn sóc này máy cho ra kết quả là sóc đôi đây anh em nhìn đây sóc đôi này to bằng bảo bố ăn mày rồi sóc đuôi anh em ạ sóc xong cái là nó báo rồi đây lại vẫn là sấp đôi anh em nhìn đây kết quả này à, xoay bát này đây là bát tự động này là sau khi anh em sóc xong nó sẽ tự động nó xoay đây bát yếu pin đúng không đây anh em nhìn đây đấy là bát tự động này sóc xong là tự động nó báo đây mình sóc thử vài cái nữa cho anh em xem này sóc xong là nó báo anh em nhá đây kết quả là ba trắng này nhìn to đùng là ba trắng này đấy ba trắng này anh em này kỷ niệm tiếng bạc nữa này đây là hình thức đây là bát wifi đây bát đây là sấp đôi này đấy nhìn sấp đôi rõ nét này điện điện thoại của mình làm sao sai được anh em mà điện thoại của mình á, là pin nó rất khỏe anh em đánh cả ngày được anh em ạ đây là cái bát tự động đấy bát à, hoa hải dương còn những cái bát long phương chẳng hạn đây bát khẻm này ừ. đây bát khẻm bát long phương khẻm này à bát long phương trắng khẻm này tức là cái bát này á, anh em ạ những cái bát bát này thì là anh em à, người anh em sóc xong nó không báo mà anh em chủ động anh em muốn lúc nào nó xem anh em muốn xem lúc nào anh em bấm kẻo lúc đấy là sẽ tự động nó lên màn đấy sắp đôi rồi anh em nhìn đây bấm kẻo nào lên <clears throat> đây sóc này sóc xong rồi tôi, tôi, tôi bấm kẻo này em xem đấy vẫn là sấp hai đây anh em nhìn này rõ mồn một luôn này sấp hai này đấy đánh cái đồ này thì là ok nhất rồi đấy, bắt à, để bắt long phương trắng này còn bát bt này bát hoa bt này bát đánh bát kiểm đúng không đấy sắp đôi rồi mắt camera cực nét anh em nhá xong rồi xong xong muốn xem lúc nào thì bấm lúc đấy anh em ạ rất tiện lợi vấn đề bà trắng này anh em nhìn thấy bà trắng này rất to này điện thoại của mình nhìn rất ok này à, điện thoại của mình thì pin nó sẽ đảm bảo về vấn đề chất lượng và vấn đề pin xem nét hơn anh em đứng ở trên ờ, đây anh em không cần phải ngồi đánh sóc đĩa thật anh em ta sóc xong anh em đứng ở trên mình thỉnh thoảng mình thả tiền ván này mình nhìn cái kết quả đây mình thả tiền ván này ok này đây cho ra kết quả cho ván này cho ra ba trắng này à ba đen này ba đen nhìn rõ một một luôn này Đấy, rất là ok đây là bát uh, à, bt này đây mình thử lốt cho anh em vài cái bát đây, bát nhựa đây bát nhựa bát kẻo không hết pin rồi ờ, thì đây là những cái mẫu bát bát chưa sạc đây anh em ạ đấy thì nếu mà bát nó hết pin anh em chỉ cần về anh cắm cắm cái đế sạc vào đây là cái đế sạc này đấy, anh em cắm vào sau đó anh em đặt bát lên là nó sẽ tự động có sạc đèn mà đang ờ, màu xanh chuyển màu đỏ là vào sạc vào pin còn anh em nếu mà anh em ờ, anh em tức là anh em ví dụ như là anh em đi chơi ờ, xa mà anh em không thể sạc được bát anh em đi trên ô tô anh em cắm vào cổng USB Đấy, anh em cắm vào sân sạc này anh em vẫn sạc được bình thường anh em nhá rất tiện lợi cho anh em đi chơi sòng sới xa à, anh em nào mà đánh sóc đĩa đánh uh, đi kha mang khắp cái miền bắc này hay miền nam cũng đều ok hết thì cái màn bây giờ cái camera của nó xoay cực nét nên anh em có thể chơi bằng chất mọi chất liệu quân vị đấy mình có để bộ quân tú ở đây để mà mình xoay thử cho anh em anh em có thể thấy cái độ nét của nó đây mình xoay lại cho anh em nhá cho anh em xem về cái độ nét của nó này cho anh em xem độ nét nó này anh em nhìn nhá đây tôi bấm cái nào lên nó nhìn sáng lóe luôn đấy bấm khẻn cái nào nó lên thôi cứ bấm khẻn nó lên cứ màn hình tắt mình muốn rồi mình muốn xem mình bấm khẻn đấy bấm khẻn như thế này tiết kiệm pin anh em nhá anh em bấm từ giờ đến sáng mai không hết pin được nói thẳng với anh em như thế đấy, thì có phải tiếng nào mình không phải tiếng nào mình cũng đánh tiếng nào mình thích xem này mình bỏ lên là mình đánh mình sóc thôi Đấy, rất là ok bát thì rất nét Đấy, rất nét Đấy. rất nét anh em ạ thì anh em có nhu cầu anh em cứ alo trực tiếp đến số điện thoại hotline dưới góc màn hình anh em nhé để được làm mẫu mã bát tàng hình theo yêu cầu nhà mình có ship hàng toàn quốc nhà mình có hai cơ sở chính một là bến xe mỹ đình hà nội hai là bến xe miền đông sài gòn qua alo cho mình anh em nhé rồi ờ, cảm ơn anh em tất cả anh em xem clip còn em không qua được anh em có thể chụp ảnh mẫu qua bát đấy xong gửi qua zalo cho mình rồi ờ, cảm ơn anh em chào tất cả anh em nhé hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một số cái mẫu mã bát tàng hình không tang không chân sạc à, anh em đánh xong đĩa bịp bây giờ là cái hàng bát nó là hàng uy tín nhất anh em ạ anh em nhìn thấy không có lý do gì anh em không đánh được bởi vì cái hàng bát nó là hàng dễ chơi nhất thì nhiều anh em đang đi mua đồ Đấy, anh em luồn được bát vào thì anh em nên chơi bát hoặc anh em luồn được đĩa camera vào anh em nên chơi đĩa Đấy. bởi vì nhìn thế thì chắc chắn là sẽ đánh được mà đánh được thì chắc chắn sẽ được tiền Đấy, thì clip sau mình sẽ giới thiệu đến anh em đó chính là cái đĩa tàng hình và clip tiếp theo nữa là mình sẽ giới thiệu đến anh em là cái bát wifi bát wifi là như thế nào bát wifi là anh em có thể đánh được trực tiếp trên điện thoại smartphone của mình là cái màn xoay nó chính là cái màn smartphone của mình Đấy, bằng đánh qua phần mềm anh em nhé còn hôm nay tôi chỉ giới thiệu cho anh em đó là cái bát tàng hình mà bắt được cái màn đen trắng anh em phải lùa anh em phải cầm cái màn này đi hoặc là màn dây màn khuếch anh em lưu ý này đây là một số cái mẫu mã bát mà nhà mình mới làm xong và những cái bát này bây giờ đều là cái thời đại công nghệ 4.0 nên là anh em đi chơi hoàn toàn là yên tâm về chất lượng bát hoàn toàn là bát không tang anh em nhé thì <clears throat> để chứng minh thực tế cho anh em thì những cái mẫu bát này camera của nó nét như thế nào thì sau đây mình sẽ bật màn hình lên và mình thử cho anh em và sau đó mình sẽ sắp thử cho anh em thì ở đây nó sẽ có hai loại màn anh em nhé đây mình sẽ giới thiệu cho anh em hai loại màn màn thứ nhất là màn à, màn dây màn dây thì gọi là màn khuếch màn dây này thì anh em đánh khoảng cách nó xa hơn và cái độ ổn định nó rất là cao màn thứ hai là màn điện thoại đấy màn đối với các công nghệ này đấy, cả hai công nghệ này đều xoay nét 100% anh em nhìn đây đấy, soi rất nét này màn dây hay màn khuếch đều có thể soi nét được hết anh em nhá đấy, soi rất nét anh em ạ đây tôi cho con sáu vào tôi cho anh em nhìn rõ hơn này và màn này có thể xoay được tất cả các loại mà bát màu anh em nhé màn này anh em nhìn thấy con sáu rất là rõ nét này đấy. nhìn rõ một một như này không có lý do gì mình đánh trượt được cả anh em ạ đấy. À, anh em nhìn thấy chưa đây là bát long phương nhé anh em nhé bát long phương xoay hoàn toàn không tang tôi sẽ cho đèn pin sáng hơn một tí này Đấy. xoay hoàn toàn không tang đấy xoay này xoay các cả các góc cạnh đều không có tang tích gì cả anh em ạ đều không có dấu hiệu của mạch điện tử anh em nhé đấy đều không có dấu hiệu của mạch điện tử này xoay bất kể chỗ nào không có đều không có dấu hiệu của mạch điện tử nhé anh em nhé bát vô tang hoàn toàn đó, anh em chỉ cần đặt bát thôi là nó sẽ báo cho anh em kết quả em nhìn chưa đây mình sẽ cho quân của mình lắp thử một vài cái bạc này sóc thử một vài tiếng bạc này à, bạc rất nét nha quân nào cũng có thể là bắt được hết anh em nhé quân vina thăng long đều ok hết à. sóc xong đây anh em biết ngay kết quả rồi sấp đôi sấp đôi anh em nha sấp đôi này chồng vị đè đè vị báo hết này à, đến bàn này kết quả vẫn là sấp đôi anh em nha vẫn là sấp đôi rất nét bát rất nét vẫn là sấp đôi anh em đi chơi hết pin và anh em đặt lên đế sạc đấy đế sạc chuyển màu tức là điện pin đang vào rồi anh em nhá đấy là bát long phương đây là bát trắng bát long phương trắng này đây mình lại xoay đèn pin cho anh em xem này đấy vô tang hoàn toàn bát trắng rất đẹp xoay bát đây vô tang hoàn toàn anh em nhá các dấu hiệu của mạch điện tử bây giờ đã được che giấu đi kể cả anh em có đập bát ra cũng không thể phát hiện được cái mạch điện tử nó nhỏ như nào anh em nha rất nhỏ không thể phát hiện được cái mạch điện tử nó đâu à. rất nét anh em ạ đây tôi cho con sáu vào cho anh em nhìn đây là bát tự động nên anh em chỉ cần sóc xong là cái máy nó tự động báo anh em nhé rất nét chuẩn anh em ạ rất là nét soi hoàn toàn không ta anh em ạ đây vẫn là bát long phương Đấy. và tất cả anh em lưu ý này nhà mình có thể làm vào tất cả các loại mẫu bát anh em nhé hoặc là những cái chén của anh em chén camera anh em đánh à, nhiều địa phương là người ta đánh bằng chén đây anh em nhìn này cũng rất là nét này anh em này Đấy, chén này chén nhỏ như này thôi anh em nhé diện tích ở đây tôi xoay thử tang tích cho em này cũng không thể phát hiện được tang mặc dù chén này là chén nhựa anh em nhé Đấy. không thể phát hiện được cái dấu hiệu của mạch điện tử nó đâu thì sau đây tôi sẽ sóc thử một vài cái bạc một vài cái bạc cho anh em à, thấy cái độ chuẩn xác của nó sóc xong rồi nó báo như nào tôi được lấy một bất kỳ một cái bạc. đây ba trắng này sấp đôi này Đấy, chuẩn chưa đánh bát này không sai rồi rồi tiếng này tứ đen này Đấy. rồi tiếng này ba đen này Đấy. sấp đôi này sấp đôi này không chơi nữa đặt lên này này thì anh em lưu ý này thì nhà mình ngoài ra có thể làm trên mọi chất liệu bát như là anh em chơi những cái bát à, loại đây là mình không biết đây là bát của Nhật Bản này đây khách đặt người ta bên Nhật Bản này thì những cái bát này mình không thử cho anh em được bởi vì là người ta cái bát này mới làm xong nó chưa có pin đây bát Nhật Bản này Đó. những cái mẫu bát của Nhật Bản Đấy. đây cũng là bát của Nhật Bản này Đấy, những cái bát này trôn nó hơi dày không soi qua được để là phôi bát của bên người ta như thế anh em nhé Đấy, bát hòa bt này Đấy. nhà mình có thể làm tất cả các mẫu bát chỉ cần anh em đặt theo yêu cầu thì nhà mình sẽ làm cho anh em với điều kiện là anh em sẽ phải gửi ảnh bát cho qua cho mình qua zalo qua facebook thì mình sẽ làm cho anh em bát nhà mình làm đảm bảo cho anh em có tem bảo hành đàng hoàng anh em nhé tem dán đàng hoàng khi mà anh em chưa đánh anh em để còn tem anh em đem về nhà anh em test thoải mái ngâm nước hoặc là thử lửa thoải mái Đấy, khi nào bát nó hỏng mà vẫn còn tem thì nhà mình sẽ nhận đổi bảo hành cho anh em để khi đấy anh em ở nhà anh em test còn nếu mà bát đã ok rồi anh em thử mọi thứ ok rồi anh em bóc tem đi để anh em đi đánh thì lúc đấy nhà mình chỉ bảo hành cho anh em là phần ví dụ phần cứng hỗ trợ anh em bảo hành phần cứng và bảo hành phần mềm đấy, thì còn anh em có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp đến số hotline dưới góc màn hình để được làm mẫu bát theo yêu cầu nhà mình có nhận đặt tất cả các mẫu bát nhé anh em nhé anh em hoặc là anh em làm nắp tài xỉu đấy, nắp bầu cua anh em có chơi uh, những cái thau camera thì anh em cũng có alo trực tiếp đến số điện thoại dưới góc màn hình đây là mình sẽ làm cho anh em để bát thời đại công nghệ bây giờ 4.0 đi chơi và anh em đặt lên bệ sạc rất là tiện lợi bởi vì cái bệ sạc này đây đèn màu xanh anh em đặt lên nó là màu đỏ đấy nó sẽ chuyển đổi để nó sạc thì khi mà anh em đi đánh những cái sới ví dụ như anh em ở xa đánh sới xa cách nhà khoảng 7 80 cây anh em phải di chuyển ô tô anh em hoàn toàn có thể cắm bằng cái đầu cáp này vào cái cáp USB cắm sạc trên ô tô trực tiếp để sạc trên ô tô luôn anh em nhá không còn phải cắm kim như ngày xưa xoay không tang tất cả mọi thứ đều không tang đọc ra hoàn toàn không tang đấy bởi vì độ cái tang tích của nó được cải thiện nó rất là nhỏ anh em không chào anh em thì hôm nay công ty Casilo giới thiệu đến cho anh em một cái bệ số để giúp cho anh em đi chơi và chiến thắng được ở cái bộ môn chơi sóc đĩa thì cái bệ số này nguyên tắc đấy, hoạt động của nó như thế nào thì khi em đi chơi chỉ việc duy nhất đó chính là đấy, cầm cho tôi đấy, cái bệ này đi vào trong cuộc chơi và cái bệ này anh em có thể để dưới đệm dưới giường dưới chăn dưới chiếu chôn dưới nền nhà chôn dưới nền bê tông chôn được đấy, tất cả những cái làng nào anh em chơi đều có thể chôn được hết và chôn được với cái độ dày của nó rất là dày Đấy, từ 50 60 phân hay là 3 40 phân anh em đều có thể vẫn có thể chơi được hết và bắt buộc là luồn cho tôi đó chính là mẫu quân vị không gian này cái bệ số này thì à, nó sẽ đi kèm chính là một cái cục dung, cái cục dung này thì anh em có thể đúc trực tiếp vào trong người và nghe được cái nhịp dung, cái bảng vị dung của cái bệ số này sẽ là lẻ dung một sấp hai là không dung và tứ tử là dung hai anh em nhá và anh em có thể điều chỉnh cái độ to nhỏ bằng ấy cái xoay đây anh em nhé đấy. anh em chỉ việc xoay là nó sẽ có thể điều chỉnh được cái độ cao độ thấp của cái nền nào đấy, để anh em có thể chơi được và đấy, lưu ý rằng là khi anh em chơi quân vị thì quân vị là không tang còn bát đĩa là bát đĩa xanh chín bát đĩa của người ta sẽ không cần luồn quân vị à không cần luồn bát đĩa vào anh em nhá chỉ việc đấy, cầm duy nhất bộ quân vị và cái bệ số này đã được chôn trực tiếp dưới đất là anh em thể chơi được và khi anh em đi chơi này bật công tắc lên bật công tắc lên và bật cục sung lên khi anh em bật cục sung đây tôi sẽ để chiếc bát này với cái độ dày nó cao hơn và rất là cao và bắt buộc là khi anh em chơi này đĩa này anh em phải để trực tiếp lên cái phần giữa cái phần giữa của cái bệ này thì nó sẽ báo chuẩn xác lên tới 100 phần trăm báo dung hai này lẻ dung một này sấp đôi máy báo không dung này đó sóc thử cho em qua bài tiếng nhé thứ thử này anh em này thứ thử nhé kéo vào báo dung một lần kéo ra báo dung thêm một lần nữa đó tôi sẽ để lên cái chiếc tiếp cho em nghe được rõ hơn về nhịp dung của máy em nhé rồi tiếp tục tôi sóc này máy báo không dung sấp đôi mặt vị sấp đôi sấp đôi anh em nhé đây ngoài ra anh em có thể đặt làm trên cái mẫu bệ to hơn hoặc là mẫu bệ nhỏ hơn để khi anh em tùy thuộc vào cái cuộc chơi anh em không nhớ được cái khoảng rộng của nó thì anh em có thể đặt ở, cái bệ lớn hơn nhá lẻ này dung một nhịp này dung một này sóc xong đặt trực tiếp lên không dung không dung sắp đôi anh em nhá sắp đôi này đó rất là chuẩn xác <clears throat> bệ này đó là bệ số mới nhất năm 2020 anh em đi chơi rất là đơn giản đấy chỉ cần duy nhất bệ trôn dưới lẹt nhà thứ hai là cục dung đúc trong người và thứ ba là luồn quân vị không tang vào trong cuộc chơi bát đĩa xanh chín đọc thoải mái luôn anh em nhá quân vị xé ra không bao giờ có gì Đấy, đây là một trong những cái đồ rất khó phát hiện Đấy, dành cho anh em chủ sân chủ sới hay là ở nhà tổ chức được sân bãi hay là bố trí được ấy, lắp đặt được bệ ở dưới cái lơi anh em chơi thì em nên lựa chọn đó chính là cái bệ số này cái bệ số này là một trong những mẫu đồ hot nhất trong năm 2020 nên là anh em hãy nhanh tay lựa chọn nó về để anh em có thể ấy, ờ, mang lại tiền về anh em nhé và thứ hai là anh em chỉ bố trí được những cái sân bãi nhỏ thì anh em có thể lên lựa chọn cho tôi rồi trên là các bệ giảm để dưới đệm dưới giường dưới chiếu đều được hết anh em nhé tiếp tục với sóc này không dung này báo sắp đôi này sắp đôi anh em nhé đó nó rất là ít có khả năng sai lệch khi nào nó sai lệch nó sẽ báo quá nhịp rung ví dụ như là đấy, lẻ nó sẽ báo rung nhầm lên đến nhịp thứ hai thứ ba hoặc là sấp đôi sẽ báo một hai nhịp còn riêng về tư tưởng sẽ báo từ 3 đến 4 nhịp đó chính là những khoảng sai nên là những tiếng đấy anh em phải lưu ý khi anh em đã đánh quen anh em phải nghe được nhịp rung và cảm nhận được nó rằng đấy, tiếng nào nó rung xuyễn và tiếng nào nó không rung xuyễn tiếp tục tôi sóc dùng một đánh nẻ này riêng mấy anh em chơi cái bệ số này không bao giờ có chuyện cục dung nó sẽ bị rung loạn như ở à, những cái bệ uh, quét ngang hay là những cái bệ điện thoại bởi vì khi anh em chơi tại đấy anh em không biết cách chơi nên là nó thường rung loạn lên rất là khó chơi còn riêng đánh bệ số này không bao giờ có phần trăm rung loạn anh em đặt vào mới rung kể kéo ra không rung cầm điện thoại đeo đồng hồ thoải mái luôn anh em nhé không dung sắp đôi sắp đôi anh em này. sấp đôi cực kỳ là chuẩn xác kỷ niệm thêm em tướng nước này vẫn là sắp đôi này sau khi sóc 9 tiếng thì anh em xài đúng một tiếng dung hai này tiếng máy rung xuyễn này mở này sắp đôi này rất là ok em nhé riêng đấy về cái phần à, <clears throat> cục đo của nó thì nó sẽ có rằng cái đoạn dây rất là dài để anh em lối được ra cái nguồn điện anh em có thể sạc pin được bằng Đấy, trực tiếp lên cái cục này sạc pin thì nó sẽ có củ sạc hết đầy đủ hết cho anh em và mỗi lần sạc anh em có thể chơi được ở trong vòng từ có thể lên đến từ 8 đến 10 tiếng về cái bệ số này và cái cục pin này thì nó sẽ cục dung để chơi trực tiếp bằng chính là cái dung con đây chơi bằng dung bằng pin con thỏ này anh em này <clears throat> chỉ việc lắp pin vào và anh em bật công tắc lên là máy có thể chơi ok và thứ hai là giới thiệu qua cho anh em đó chính là dung củ lạc thì dung củ lạc này sẽ anh em có thể lối cục dung ra bên ngoài để nghe cái nhịp dung rõ hơn Đấy, trực tiếp vào da và thịt của anh em nên là cảm nhận nhịp dung rất là ok em nhá Đấy, thì bạn số này tôi vừa giới thiệu đến cho anh em anh em nào cần tư vấn liên hệ số điện thoại 0985 102 999 hoặc kết bạn zalo cũng sẽ tư vấn cho anh em Đấy, cảm ơn tất cả anh em đã xem video của tôi xin chào anh em khi anh em đi chơi ờ, môn sóc đĩa anh em có thể tổ chức được sân bãi ngày hôm nay ờ, tôi muốn giới thiệu đến cho anh em một cái món đồ khi anh em vào trong cuộc chơi đấy nhà anh em tự tổ chức hay là sân bãi tiệc hội anh em tổ chức được sân bãi thì mình sẽ đổ một cái món đồ này vào cho tôi <coughs> và vâng, món đồ này tôi dám khẳng định với anh em rằng là khi anh em đã luồn vào trong cuộc chơi rồi thì chỉ có chiến thắng chứ không bao giờ có cái chuyện thất bại được với món đồ này. Thì chắc hẳn là anh em đã từng chơi qua món đồ này rất là nhiều. <coughs> Đây, đó chính là cái bệ thảm. Cái bệ thảm này nó sẽ giúp cho anh em là như thế nào khi trong cuộc chơi. Và hôm nay tôi muốn giới thiệu qua cho anh em lần thứ nhất là về cái cách chơi của nó. Thứ hai là muốn giới thiệu về cái đồ này đấy, đến cho anh em nào đang chơi bịp mà anh em chưa biết được đấy, khi anh em có thể tổ chức sân bãi đấy, nhưng mà chưa biết được món đồ này để anh em cầm vào trong cuộc chơi khi đi chơi này hay cái bệ thảm này đấy, nó rất là mỏng thôi đấy, anh em có thể đặt dưới chiếu này hay là đặt dưới đệm này hay là anh em đặt trên cái miếng gạch hoa anh em để có thể chơi được hết đấy, cái độ phân của nó rất là dài đấy, anh em có thể tùy chỉnh khi mà anh em đi chơi và anh em đi chơi thì cái loại này nó sẽ phải bắt buộc là lùa cho tôi cái mẫu quân không tang này vào quân này là quân không tang anh em nhé và tiếp theo là một cái cục dung đấy, nó được đấu kết nối qua đấy, cái mạng sóng để vào đấy, cái bảng mạch của cái con bệ tảng này và lập tức nó sẽ tự động nó dung khi em quân vị đặt vào giữa trong cái vòng tròn rất là rộng này đĩa thì bắt buộc là anh em phải đặt đúng cái vòng tròn hoặc là đủ đặt lệch một tí cũng không sao nó sẽ báo dung theo cái bảng mình dung là nẻ dung một sấp hai là không dung tứ tử là dung hai anh em nhá đấy, đó chính là cái bảng nội dung của nó và thứ hai là khi anh em hãy đi chơi ở các sòng suối của người ta thì anh em có thể cầm cái điện thoại quét từ vào ấy cái điện thoại quét quân vị này điện thoại 1280 này hay là cái điện thoại iPhone điện thoại Samsung anh em đặt làm trên mẫu điện thoại nào đấy chỉ cần gửi ảnh của tôi tôi có thể đặt làm tất cả lên mẫu cho anh em cũng là lỗi cục dung vào đi chơi thì ở cái video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em về cái máy cảm ứng dung từ này anh em nhé đó chính là máy quét quân vị đấy thì chúng ta cần chú tâm đến cái sản phẩm ngày nay đây cái đầu tiên là khi anh em đi chơi đấy, nó sẽ có cần gạt công tắc đó chính là on và off đây đấy, nó sẽ có cần gạt công tắc anh em nhé chỉ việc gạt là bật và ấy, cái, cái ốc vít này nó sẽ giúp cho chúng ta là sẽ cầm một cái cốc vít để chúng ta có thể xoay điều chỉnh được cái độ phân dày hay là cái độ mỏng khi mà anh em đặt vào gạch hoa hay đặt vào đệm à, tất nhiên là khi anh em đặt đệm thì anh em phải vặn nó lỏng ra để giúp cho anh em có thể khoảng cách ấy, cái độ dày nó sẽ dày hơn đấy, khi anh em đặt đĩa kể cả cao như này nó đều có thể báo hết anh em nhá và như tôi đã chỉnh chỉnh ờ, bằng một cái miếng gạch hoa dày bằng một miếng gạch hoa anh em chỉ việc để lên trên này Đấy, rồi anh em đặt đĩa lên máy tự động rung thì anh em bắt buộc là phải bật cục rung lên và cái nguyên tắc trừ nó là anh em không được đưa lướt qua nó Đấy, đưa lướt qua nó máy sẽ rung loạn lên không phân biệt được cho anh em là về trận về lẻ hay là về tứ tử anh em nhé Đấy, khi em sóc xong anh em có thể đặt lên này máy báo rung một vào rung và anh em kéo ra cũng rung đó máy báo rung một riêng về cái mặt sấp đôi thì anh em đặt lên này không bao giờ báo rung anh em nhé anh em khi anh em đã đặt vào đúng cái khoảng tròn của nó rồi thì anh em chờ trong vòng 1 2 giây để máy có thể nhận diện được quân vị và nó sẽ báo rung trực tiếp lên cái cục rung đấu ngoài còn riêng mặt tứ tử thì nó sẽ báo rung là hai rung anh em nhé đó hai xung hai xung liền đó anh em nhá rồi có thể tự động này tôi sóc cúp bát cúp đĩa vào tôi sóc để cho anh em có thể nghe cảm nhận được anh em nhá đây cùng dung tôi để đây để cho anh em có thể nghe được Đấy. khi anh em sóc có hai hình thức để anh em sóc một là anh em sóc để đĩa ở ngoài xong rồi anh em đấy, kéo vào đặt lên giữa của nó Đấy, máy báo số 1 lẻ anh em nhá lẻ này rất là ok và cái hình thức thứ hai là khi em sóc đây anh em có thể đặt lên luôn đó ra dung